Hello Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình Mình tên là Thiên Nữ Băng Nhi Và nếu các bạn còn tò mò thì các bạn ơi Tên này cũng chính là tên ờ, thật của mình luôn Và kênh của mình bao gồm nhiều nội dung như là Review, khám phá du lịch Và đặc biệt là những cái chủ đề này Nó đều liên quan đến chung một mối duy nhất đó là chia sẻ trao đổi học hỏi kinh nghiệm cùng với các bạn có chung một sở thích với mình